Ờ, đăng lên là có rất nhiều các bác ờ, đặt hàng cũng như là lựa chọn bởi vì máy móc cái thứ nhất ấy là hệ này quá đẹp luôn dòng này nó vip luôn các bác nhá đó, ờ, những cái dòng hệ Hitachi này máy móc cực kỳ đẹp luôn này mà máy móc lại dễ nổ khỏe linh kiện sửa chữa đến nữa dễ nên là các bác tin tưởng cũng như sử dụng rất là nhiều con này thì công suất là hiệu cơ gia đình các bác nhá 33,4 cc dòng cơ tay dài cho các bác có nhu cầu về uh, cắt ít hoặc là để dọn vườn nhà đầu linh tinh nhá đấy con này là dòng bãi nhật các bác nhá có tích hợp cho các bác lần lần núm bơm sang phụ này thắng xích sử dụng đầy đủ nguyên phần này là công tác các bác nhá Bù buji thì nằm ở đây đây con này là tích hợp cho các bác là hai ốc lam vặn trực tiếp bằng khóa 10 các bác nhá máy móc này cực kỳ đẹp vip xuất sắc luôn các bác nhá mắt xích thì còn to bản nguyên lam của nó là lam này là lam 40 các bác nhá mặt cắt được 35 phân cho các bác nào nhu cầu để sử dụng gia đình đấy ạ thì các bác tham khảo cái con này hình thức con này thì quá đẹp luôn rồi quá vip quá chất lượng luôn các bác nhé đấy tem mác chuẩn chỉ nguyên này dòng hiệu máy cưa dòng Hitachi sử dụng gia đình giá con này thì cửa hàng bán với giá là 2 triệu 100 ngàn các bác nhé 2 triệu 100 ngàn Các bác nào mà ưng ý muốn đặt hàng con này thì hãy nhấc máy ngay và liên hệ cho chúng em Số điện thoại thì cửa hàng đã để trên màn hình rồi Các bác hãy liên hệ cho cửa hàng chúng em Các bác chỉ cần để lại cho em địa chỉ số điện thoại cũng như là tên thì cửa hàng chúng em sẽ ship tận nhà cho các bác luôn nên là các bác hoàn toàn yên tâm các bác nhé Và giá đó là cửa hàng chúng em đã hoàn toàn miễn phí ship cho các bác rồi Và tặng kèm cho các bác là bộ ba phụ kiện gồm một típ mở buji, một chiếc rốt và một tô ví chỉnh các bác nhá Đấy kèm theo với cây máy này Giá là hoàn toàn miễn phí ship cho các bác luôn 2 triệu mốt trong một chiếc máy cưa hệ tay dài Makita à, quên Hitachi các bác nhá. Cả chúng em xin phép giật test nổ con này cho các bác nghe qua tiếng máy luôn. 2 triệu mốt trong một chiếc máy cưa này các bác nhá nguyên zin nguyên bản hàng chưa bung chạm máy móc và con này đến nữa linh kiện sửa chữa thay thế cũng rất là dễ dàng các bác nhá nên là các bác hoàn toàn yên tâm con này là hệ đời mới các bác nhá dòng bãi nhật nhưng mà hệ đời cao chứ không phải là dòng những dòng máy cưa cổ nên là các bác hoàn toàn yên tâm linh kiện sửa chữa bây giờ thay thế cũng rất là dễ dàng đó giá con này là 2 triệu 100 ngàn cho mình chiếc máy cưa này các bác nào ưng ý thì muốn liên hệ cho cả chúng em để đặt hàng thì các bác anh em bằng ngay và liên hệ cho cả chúng em rồi cả chúng em xin chào các bác hẹn các bạn video sau